sở nguyệt này Mới sáng sớm làm cái gì chứ Quấy rầy tiểu thơ không thể yên tĩnh đọc sách Bỏ đi Đừng để người ta làm loạn tâm tính của mình Mặc kệ cổ đi Tiểu thơ Em không có lòng tốt như cô Đều tại sở nguyệt cô nương đeo bám Cao thiếu gia đã mấy ngày không có đến thăm cô rồi Không trách được người khác Là ta và Cao Phúc soái có duyên không phận Kết thúc tại đây cũng là chuyện tốt Tiểu thơ à Em nghe nói mụn nhọt nói Sở Nguyệt và Cao Thiếu Gia cùng nhau đến thị tập Cô không sốc ruột sao Em có thể đừng nói nữa không Hắn thích đi với ai thì cứ đi Muốn đi đâu thì đi Có liên quan gì đến ta chứ Bụng nhau Ta phát hiện có một chỗ chơi vui lắm Lần sau ta dẫn muội đi Tiểu ma qua Đứng đó làm gì vậy Dân y Tử thơ xin nhận cho Cái gì vậy đây là y phục mới mà thiếu gia cố tình làm cho cô đó Tiểu thơ Đây là màu mà cô thích nhất Chất liệu cũng rất thoải mái Thiếu gia nhà huynh thật có lòng Mụn nhọt Đem y phục về trả cho thiếu gia nhà cậu đi ờ, Ta lại không thiếu đồ mặc Tiểu thơ Nếu cô không nhận lấy Thiếu gia nhà tôi nhất định không tha cho tôi Vậy thì chuyển cho sở nguyệt cô nương thì được rồi phải đó Thiếu gia nhà huynh đưa đồ cũng không thích đưa đến Thật sự là xem thường người ta quá mà Thiếu gia cố tình mời sổ nguyệt cô nương đi chọn giải giùm cô Chỉ sợ cô không thích Thì ra thiếu gia nhà huynh là vì tiểu thơ Mới cùng đến thị tập với sở nguyệt Tiểu thơ Chúng ta hiểu lầm huynh ấy rồi Ta đâu có hiểu lầm Là tụi em nói thôi mà Em biết rồi tiểu thơ Em câm miệng Dân y tiểu thơ Thiếu gia nhà tôi vì bộ đồ này Tốn rất nhiều tâm tư Nhưng cậu ấy không dám đến Sợ bị đuổi ra ngoài Ta có khủng khiếp như vậy sao Ta là quỷ già dạ xoa hay sao mà sư tử Hà Đông mụn nhọt Nói chuyện kiểu gì vậy Tiểu thơ nhà muội là dịu dàng nhất Thiếu gia trời không sợ đất không sợ Chỉ sợ dân yên tiểu thơ không nói chuyện Tại sao Bởi vì chỉ cần tiểu thơ không nói chuyện Thì một lát sẽ chửi người Nhất định là chủ tử nhà cậu nói xấu ta Ta có hung dữ như vậy sao Thiếu gia cũng đâu có nói sai Dương Y tiểu thơ, cô xem Thiếu gia nhà ta còn chính tay theo tên của cậu ấy lên đây nè Nói vậy thì cô giờ phút nào cũng để cậu ấy trong lòng Tôi đã đưa đồ đến rồi tôi đi đây nghĩa phụ Cuối cùng con xuất hiện rồi Xin lỗi nghĩa phụ Đã xảy ra chuyện gì Đợi lâu vậy cũng không có tin tức Không có nghĩa phụ Trên đường con bảo vệ phúc soái Giữa đường gặp phải một số chuyện Mong nghĩa phụ thứ tội Vậy phúc soái Đã gây ra quả gì sao Nghĩa phụ không cần lo Phúc soái đang ở chung với dân tiểu thơ Ở trong phủ tướng quân Vào phủ tướng quân rồi à, <laughs> à, à. Tên tiểu tử này Cuối cùng đã hiểu Tấm lòng của cha nó rồi Nhưng mà Trên đường Phúc soái đến Tủ Trang Từng bị kẻ xấu tập kích Trúng độc châm Cái gì Vậy bây giờ phúc xóa sao rồi Nghĩa phụ không cần lo Ở dưới sự chữa trị của dân tiểu thư đã bình an vô sự rồi Vậy con có biết Nó trúng độc gì không dạ, Tạm thời không biết Chỉ biết độc tính rất mạnh dùng người ta vào chỗ chết số cuộc là ai Lại hạ độc thủ với con ta Nghĩa phụ có một câu Không biết con có nên nói không Nói Nghĩa phụ ở trên giang hồ Có phải còn có kẻ thù khác không Ngoài ả ra Không có người khác Không lẽ ả còn chưa chết Lãnh mai à lãnh mai Nếu phúc soái có bất chắc gì Người ở dưới Cũng không được yên đâu Nghĩa phụ Nghĩa phụ ừ. Người sao vậy ờ. Phúc xoay ở phủ tướng quân rất an toàn Con chỉ còn làm tốt chuyện của mình Thay thế hữu dục Hữu dịch ca đâu Sống không thấy người Chết không thấy xác Thật không ngờ Hữu Dực đi theo ta bao nhiêu năm nay Lại bại ở dưới chân của Trần Tam Lục Không biết rõ không Không thể nào Nghĩa phụ Cho con đi tìm hữu Dược ca đi Có gì đau lòng chứ Đối với một sát thủ Sống chết là chuyện thường Nghĩa phụ Con cầu xin người Có thể đừng bắt hai tay của hại nhi dính máu tanh nữa được không ạ à? Hỗn láo Sự dạy dỗ của ta bao nhiêu năm nay con quên rồi sao Con quên rồi sao Không Con chỉ muốn là một người bình thường Người bình thường Tức cười Nghe đây Lập tức khởi hành Giết chết Trần Tam Lục Con không hiểu Tại sao nhất định phải đủ cùng giết tận Trần Gia vậy à, Vì mạng của chúng không tốt Lại có quan hệ với tử trang lưu gia Nghĩa phụ Con xin người Hãy tha cho Trần Gia đi Sao con lại không hiểu chứ Trần Tam Lục là người thừa kế của tổ trang lưu gia Nếu hắn chết Chúng ta sẽ có thể thuận lợi lấy được tủ trang Không lẽ vì một tủ trang Thì phải dùng mạng người để đổi sao Tủ trang của Lưu Gia Là đệ nhất tủ trang mà hoàng đế ngự ban Nếu có tủ trang này Không chỉ là tiền tài Danh lợi Giả lại cũng có cầu nói với triều đình Vậy thì sao Ta đều là vì con và phúc soái Không lẽ tả phi con Không muốn quan tông diệu tổ Chấn hương gia môn sao con còn có nhà sao Không Con sẽ không giúp người làm sát vô tội nữa đâu Nghĩa phụ Con xin người Đừng giết người nữa Sốt sinh Người đang dạy đời ta sao Xin lỗi nghĩa phụ Con sẽ không vì sự tham lam của người Mà giết người nữa Nói thật Thật ra lúc đầu Con rất ghét cao phúc soái đó Khi nghĩ tới cha gã con cho tên lãng tử phong lưu đó Thì con rất đau lòng Nhưng mà Nhưng bây giờ cách nghĩ của con đã khác Nói thật Thời gian con ở chung với phúc soái Con phát hiện Thật ra hắn không có tệ như con vẫn nghĩ Câu nói này Cũng chỉ có thể nói ở trong phòng Lệnh của cha mẹ Lời của mai mối Sao con có thể Chờ con từ từ làm quyết định chứ Nhưng mà lúc trước hắn ham chơi phong lưu Cũng là sự thật Mẹ Mẹ nỡ gả con gái ra ngoài sao Yên nhi Nghe mẹ nói một câu trong lòng Mẹ Không mong con có thể tìm được một lan quân thương con như là mẹ Chỉ cần nó tốt với con Thì mẹ đã mãn nguyện rồi Mẹ con không muốn lấy chồng Con chỉ muốn ở bên cạnh của mẹ Con khờ quá Con nói vậy là đang dạy dò mẹ Sao mẹ có thể bắt con ở bên mẹ cả đời chứ Mẹ Nhưng mà Con không thể hạ quyết tâm được Yên Nhi à Chỉ cần con sống vui vẻ Cho bản thân Và Phúc soái một cơ hội Nhớ kỹ lời của mẹ Hãy để trái tim con làm chủ Mẹ đang nói gì vậy Yên Nhi nghe không hiểu Từ từ thì con sẽ hiểu Thiếu gia Cậu cũng đi cả buổi sáng rồi Cậu không mệt Tôi nhìn cũng mệt Mụn nhọt như vậy dân sư gia Nói chỉ cần ta chịu chút khổ sở Thì dân y sẽ thích ta Nhưng bây giờ Ta luôn người cũng không nhìn thấy nữa Thiếu gia Đó là sư gia nói Tôi đâu có biết Ngươi đắc ý rồi Làm lợi cho ngươi rồi Có biết ta chịu bao nhiêu quốc ức không Không phải Nghe tôi nói đi Tôi nghe tiểu ma qua nói Dân yên cô nương là vì sở nguyệt mới giận cậu thôi Giận ta và sở nguyệt à Tại sao Cậu nghĩ đi Cậu và sở nguyệt nghe đàn uống rượu trong lòng dân yên tiểu thư sao có thể dễ chịu Ta hiểu rồi Cứ để dân yên giận đi Như vậy Ta mới có thể ngồi hưởng ngư ông đắc lợi Thiếu gia là lý lẽ gì vậy Ngươi không hiểu đâu Có rất nhiều thứ chỉ cần học tập ở trong cuộc sống Cao thiếu gia Thư của cậu Đa tạ Thiếu gia là thư mà lão gia cho cậu Đồ ngốc Nếu cha ta muốn tìm ta còn còn viết thư sao Trực tiếp nói với tả phi Thì huynh ấy sẽ lập tức xuất hiện trước mắt ta Nó cũng phải Thiếu gia xem ai giết vậy Sở Nguyệt Sở Nguyệt cô nương Ngày nào cô cũng gặp cậu ở trong phủ Còn viết thơ làm gì chứ Cổ hẹn ta ở truyền hương trà lầu Nơi mà lần đầu tiên gặp mặt Thiếu gia Cô đừng đi nha Tại sao? Sợ có cảm bẫy à? Nếu dân yên cô nương biết cậu và sở nguyệt hẹn họ ở ngoài Còn đáng sợ hơn cảm bẫy nữa đó Nhưng mà Cổ nói Cổ có được một cổ cầm tuyệt thế Ở truyền hương trà lầu mà ta đến thưởng thức Thiếu già cẩn thận nhà sau đốt lửa tôi không giúp cậu được đâu Ai kêu ngươi giúp Trước giờ ta làm việc quan minh chính đại Không phải chỉ lấy đàn gặp bạn thôi sao Có gì đáng sợ chứ Thiếu gia cậu cố gắng lâu như vậy kiên trì thêm một chút nữa đi Vậy thì ngươi không hiểu rồi Có lúc phụ nữ Phải tác cổ một cái thật mạnh Sau đó cho cổ một cục kẹo ăn Bây giờ ta đang muốn dân yên ghen Càng ghen càng tốt Thiếu gia Thiếu gia à, Cậu nghĩ cho kỹ đi Đừng tới lúc đó lại liên lụy tới em và tiểu ma qua Ngươi chỉ biết có tiểu ma qua Nếu ta và dân yên không tốt Hai người tốt được sao Vậy nếu cậu và dân yên ma qua mau lên đi Em nói cái này được không Dĩ nhiên là không thành vấn đề Lấy cái này che mặt Ai à, có thể nhìn ra cô là dân y hay là sở nguyệt chứ Cảm giác làm hiệp nữ thật là tốt Tiểu ma qua Em sẽ không đi báo tin cho cao phúc soái chứ Sao em có thể phản bộ cô được Em chỉ cầu mong cao thiếu gia biểu hiện thật tốt Cao Phúc soái Hôm nay phải xem tạo hóa của huynh Đi thôi Đến chuyện hương trà lầu Mau lên Mau lên Sở Nguyệt cô nương Hay cho Cao Phúc soái Quả nhiên đã đúng hẹn Sở Nguyệt cô nương ờ, Lúc nãy cô ở trong thơ nói có được một cây đàn cổ tuyệt thế Tôi đã không kịp muốn qua đây để nghe cô đàn một bài Cao Phúc soái Trong lòng huynh chỉ có sở nguyệt ờ, Sở nguyệt Cô đang nói gì vậy Thật ra tôi là Thật ra hôm nay tôi mời huynh đến Không chỉ khảy đàn nghe hát Vậy cô tìm tôi đến có chuyện gì Không biết Cao Công Tử có còn nhớ Đây là nơi mà lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không Dĩ nhiên nhớ Tại hạ suốt đời không quên Còn nhớ ngày đó Sở Nguyệt cô nương Y như tiên nữ hạ phàm Tiếng đàn của cô Thanh nhã thoát tục Ba ngày cũng không quên Được Cao Công Tử thưởng thức chỉ là gần đây tiểu nữ tử thấy huynh vào dân phủ Nghĩ mọi cách lấy lòng dân tiểu thơ Không biết là có ý gì Cô cũng biết rồi đó Cao gia và dân gia đã định hôn từ sớm Vậy huynh còn tình sâu nghĩa nặng với tôi Tôi thật là không thể hiểu được E là cô hiểu lầm rồi Tôi đối với cô là sự kính trọng của tri âm Không có gì khác Vậy còn đối với dân yên Tại hạ đối với dân yên Là tình yêu sâu sắc Ờ. Đoạn thời gian ở dân phủ Nụ cười ánh mắt của dân yên Đều đã khắc sâu vào trong đầu của tôi Yểu điệu thuộc nữ Quân tử hảo cầu Không có đơn giản như cô nghĩ đâu Dân yên ở trong lòng tôi Đầy tràn tình ý Xinh đẹp khả ai Còn thu hút tôi hơn cả là yểu điệu thuộc nữ Nghe ý của Cao Công Tử Là đã chọn dân yên rồi Phải Cao Phúc soái tôi suốt đời suốt kiếp Chỉ cần một mình dân yên Có lẽ Ở trong lòng tôi Không thể chứa thêm người đàn bà nào khác Được, Cao Công Tử Hôm nay nói tới đây thôi Trong lòng sở nguyện đã có kết luận Sở nguyện cô nương Không biết cô có đồng ý làm bạn tốt tri âm của tôi không Không làm Huynh đã có hồng nhan rồi Không cần tri âm này nữa Sở nguyện Chúc Cao Công Tử sớm ngày được lòng mỹ nhân Nói tới cái này Cao Phúc soái tôi không có cách gì cả Dân yên của gạo không vào Dầu muối không ăn à, Thì dù tôi là tề thiên đại thánh Có 72 biến cũng vô dụng Cao công tử Hôm nay sở nguyệt còn có chuyện Thứ không tiễn xa Sở nguyệt cô nương Cô tìm tôi đến không có chuyện gì khác sao Làm phiền cao công tử vất giả một chuyến rồi à, Vậy tại hạ cáo từ Không thể tiễn xa Sở Nguyệt cô nương Sao không hiện thân gặp mặt dạ. Dân yên Thật là ngại quá Tôi không mời mà đến Cảm ơn cô Đóng vở kịch này cho tôi Không cần cảm ơn Tôi cũng hy vọng cô có thể trung thành quyến thuộc với Cao Phúc soái Tại sao Cô không trách tôi sao Sao tôi lại trách cô chứ Tôi đã nói rồi Giữa tôi và Cao Phúc soái không có tư tình Cô có thể yên tâm Tôi yên tâm cái gì Tôi không có tình cảm gì với hắn cả Dân Yên Phúc soái đơn thuần lương thiện Là một người chồng tốt Sở Nguyệt Cô đang nói gì vậy Dân Yên Cô quay qua đây cho tôi xem Cô rất giống cha của cô Như quỷ xà thần ở trên đường Cái gì cũng gặp hết rồi May là được ông trời chiếu cố Cuối cùng quá giữ thành lành Mạnh tử giết Trời giáng đại nhiệm cho người Cần phải cho người chịu khổ trước Gân cốt mệt mỏi Cơ thể đối rét Quỳnh nói cái đó Là có ý gì Ý tức là Chịu chút nỗi khổ da thịt có đáng là gì Mỗi câu mà Quynh nói đều rất rõ ràng Còn gì phải dòng do tâm quốc chứ Tôi thấy cổ nhân là gì có quá nhiều thời gian rảnh rỗi không có gì làm Sao vậy Mặt tôi có dính đồ gì sao Bên trái Bên phải Bên trên Không không Bên dưới Đều có hết Trần Tam Lục Quỳnh cũng biết chơi người ta sao Đáng ghét Sao vậy Quỳnh đang à? nghĩ cái gì Không đúng Hình như lúc nãy chúng ta từng đến đây Cây ở nơi quan à? sơn giả lạnh Cây nào mà không như vậy Quỳnh giống y như cổ nhân Lo nghĩ nhiều Đi thôi Đây Đây không phải là miếng vải mà lúc nãy huynh cột sao Xem ra chúng ta quay về đường cũ Nhưng mà chúng ta luôn đi về phía trước Không có quẹo Cũng không có quay đầu Khu rừng này có rất nhiều cua quẹo Chúng ta cứ tưởng là đi thẳng Nhưng mà lại quay lại đường cũ Mình đi lâu như vậy Vẫn là ở chỗ cũ Chừng nào mới ra khỏi khu rừng này đây Yên tâm đi Chúng ta nhất định sẽ ra khỏi khu rừng này Trần Tam Lục huynh có từng nghe câu chuyện về ma đánh tường không Không có Nghe nói Trong khu rừng có một loài ma Cố ý đánh tường Để người xông vào đây Đi vòng vòng ở chỗ cũ à? Cuối cùng Vì lạc đường Không thể ra khỏi khu rừng này mà mệt đến chết Đây chỉ là lời đồn thổi mà thôi Là thật đó Lúc nhỏ Con trai của đệ đệ của cậu Của đại nương Của giám công Sống ở bên cạnh nhà tôi Đã từng gặp qua Huynh nói Nếu chúng ta không thể ra khỏi khu rừng này Có phải sẽ biến thành ma đánh tường không Trên đời này vốn không có ma Có rồi Từ bất ngữ quái lực loạn thần Ý tôi nói có cách rồi Có cách gì Kim may giá Cục đá Đây là đồ chơi Tây Dương cái này là đá từ mà sư phụ Tây Dương cho tôi đó Huynh nhìn cho kỹ Mở to mắt mà nhìn cho kỹ Được rồi Huynh thò một tay ra đi được thật không Đừng cử động Cũng đừng nói chuyện Được thật đó Dĩ nhiên rồi Quynh xem Bây giờ cây kim này đang chỉ về phía hướng nam Chúng ta đi dọc theo con đường này thẳng về phía trước Sẽ tới trấn quan hỷ Gặp đệ cô nương Tại hạ thật là cảm bái hạ phong Mỗi lần lúc gặp khó khăn cô cũng có thể giải quyết Tại hạ hổ thẹn không bằng nhưng mà tự gì đó của Huynh Thật là vô dụng Ông ấy không dạy Huynh một số cách sinh tồn sao Phải rồi Bao nhiêu năm nay Tự cũng không biết một thư sinh Sẽ bị cuốn vào phân tranh giang hồ Lưu lạc quan giả Vậy Có phải Huynh cũng chưa từng nghĩ Sẽ gặp được một nữ hiệp khách giống tôi Giải quyết vấn đề giùm Huynh không Phải Có thể gặp được Lôi Đại Hiệp là vinh hạnh của ta Mau đi thôi Gặp đại cô nương Đi Đi Sở Nguyệt cô nương Khuya như vậy còn quấy rầy cô Thật là ngại quá Cao công tử có nhà hương Tôi cũng lâu rồi không có nghiên cứu cầm phổ này Không biết Sáng nay cô gọi tôi tới truyền hương trà lầu Là có dụng ý gì Cao công tử Không biết Thì đừng nghĩ nữa Tất cả coi như giấc mơ Mơ Hôm nay sau khi tôi trở về Trong lòng luôn không được yên Cho nên Cố tình gọi cô đến Để hỏi cho rõ Phúc soái Tả Phi Sao huynh lại đến đây à, lại đây, ờ. lại đây Để đệ giới thiệu cho Huynh biết Người này chính là sổ nguyệt cô nương Mà đệ hay nhắc với Huynh đó à, Hai vị công tử nói chuyện đi Tôi cáo từ trước ờ, Không cần Cũng không có chuyện gì quan trọng Phải đó Mọi người đều là bạn Tả Phi là nghĩa huynh của tôi Mọi người cũng có thể làm quen mà Tả Phi Huynh đến tìm đệ có chuyện gì sao ờ. Ta nghe nói Đệ từng trúng độc ở trên đường Cái này huynh cũng biết à Vậy đệ có biết đệ trúng độc gì không Không rõ lắm Đệ chỉ biết người hạ độc đệ là một người phụ nữ giả làm lão bà Muội nghe La Thúc nói hình như tên là Lãnh Lãnh tử ngũ độc Cái gì Sao hả Lãnh tử ngũ độc Phúc soái Ta có chuyện phải làm đệ ở dân phủ phải cẩn thận đó Ta lo Người này còn sẽ bất lợi cho đời nữa Huynh yên tâm đi Chỗ này là phủ tướng quân Khắp nơi đều có trọng binh canh giữ Để có thể có chuyện gì chứ Phúc soái Không được sơ ý Tả Phi Đệ muốn hỏi huynh Có phải cha đệ lại đắc tội với người trong giang hồ không Cái này để tự hỏi nghĩa phụ đi Ông ấy đã đến Trấn quan hỷ rồi Cái gì Cha đệ cũng đến Trấn quan hỷ rồi à Tiêu rồi tiêu rồi tiêu rồi Không thể đến bắt đệ chứ nếu cha đệ bắt đệ Không được không được Tuyệt đó không được Tả Phi đi rồi à Tả Phi Quỳnh muốn đi đâu Tôi đi đâu Liên quan gì cô Tả Phi Tôi không phải cố ý gạt Quỳnh đâu Có ý vô ý có gì khác biệt Tuy sư phụ tôi không có chết đi Nhưng võ công của bà ấy Bị cao hướng thiện phế đi hơn một nửa Cô lúc nào cũng nghĩ đến mối thù giết mẹ Kết quả lại là tôi tự nghĩ đa tình Tất cả đều do cô gạt tôi Tôi cũng là gì bất đắc dĩ Sư phụ tôi chưa chết Không đại diện cao hướng thì là một người tốt Vì cô Lần đầu tiên tôi chống lại nghĩa phụ tôi Lần đầu tiên làm trái lệnh của nghĩa phụ Bây giờ cô lại nói tất cả đều giả Sư phụ cô còn sống rất khỏe mạnh Còn thiết kế hãm hại Phúc soái Tả Phi Chuyện của Phúc soái Tôi sẽ chịu trách nhiệm Tôi giúp cô Xem chút đã hại Phúc soái Tôi thật là ngốc Vì nghĩa nữ của kẻ địch Mà phản bội sư môn Không, Tả Phi Tuy tôi đã gạt huynh Nhưng tôi hy vọng huynh có thể tỉnh ngộ Tỉnh ngộ Vậy cô tỉnh chưa Cô tiếp cận Phúc Soái Chính vì trả thù cho sư phụ của cô Đúng không Nếu tôi muốn Phúc Soái ngay từ đầu tiên Tôi đã vào dân phụ Đã có thể giải quyết rồi Vậy cô đến dân phụ có mục đích gì Đi tìm muội muội thất lạc nhiều năm của tôi Muội muội Phải Từ nhỏ Trong nhà gặp nạn Ba tỷ muội phải xa nhau Bây giờ đã tới lúc ba tỷ muội tôi đoàn viên rồi Không lẽ muội muội cô chính là Phải Huynh đoán không sai Cho nên tôi mới vất vả khổ sở kêu Huynh giúp tôi Có phải cô lại gạt tôi Tả Phi Tôi không có gạt Huynh Tin hay không thì tùy Huynh Trước mắt Người chúng ta nên lo nhất là Đại Nương và Tam Lục Cô nói không sai Nghĩa phụ của tôi vì sự tham lam của mình làm sát vô tội Tôi sẽ không làm tay sai cho ông ấy nữa đâu Tạ Phi Tôi kính trọng huynh Kính trọng Nói cũng như không Tạ Phi Tôi thật hy vọng Chưa từng gặp được huynh Lần này tôi đi Không biết chừng nào mới có thể trở về Cáo từ 打飞！打飞！打飞！打飞！ Tam Lục Chúng ta cách trống quan hệ còn bao xa nữa Hay là thuê một xe ngựa đi Vậy không được đâu Vậy sẽ thu hút sự chú ý của người khác Chúng ta phải cẩn thận tốt hơn Chỉ tiếc cho hai cái chân của tôi Bay cũng bay không nổi Bắt cô theo tôi chịu khổ Xin lỗi cô nha Quỳnh ngoài hai chữ xin lỗi ra Thì không còn gì để nói sao Ý của tôi là Chúng ta là bạn mà cũng không thể cả ngày chỉ biết nói xin lỗi Thật ngại quá Tập đệ cô nương nói phải lắm Xin lỗi nha Tôi sẽ không nói xin Sao hả Lúc nãy tôi chỉ nói đùa thôi mà Sao sắc mặt của huynh khó coi quá vậy Huynh dọa tôi phải không Bộ gặp rắn hay sao mà sợ quá vậy không phải chứ Cái miệng của tôi Chuyện tốt thì không linh Chuyện xấu thì đúng như vậy Tam lục Quân đừng làm nó sợ Tam lục Tam lục Quân đừng làm nó sợ mà Theo lẽ là không sao Nhất định là cảm thấy thịt của tôi rất thơm nó đi chưa Đi chưa vậy Không thể là đám sát thủ đó chứ Đi đi Người đó không thể là sát thủ đến với chúng ta chứ Không thể nào May là tránh được kiếp này Nhưng mẹ tôi đã nói từ sớm Lô cặp đệ tôi có chính cái mạng Lại liên lụy cô nữa rồi Xin lỗi Sao huynh luôn khách sáo với tôi vậy Khách sáo cũng phải có lễ giáo Hơn nữa, vì nguyên nhân của tôi Hại cô phải xa gì thiên tiêu Còn phải ở nơi quan sơn giả lãnh này Sau đó thì sao ờ, Không có sao đó Vậy lúc nãy Huynh lấy con rắn ra giùm tôi Cũng là vì một câu xin lỗi sao Tôi từng hứa với dì Thiên Tiêu Phải chăm sóc tốt cho cô Tôi không thể nuốt lời Quỳnh nói vậy có ý gì chứ Cái gì là hứa với dì Thiên Tiêu chăm sóc tôi Tiền Thanh Lục Huynh là tên đầu gỗ Đầu gỗ thúi Cặp đại cô nương Cặp đại cô nương Tiền Tam Lục Huynh là tên xấu xa Cặp đại cô nương Lát thì cho tôi lên thiên đường Lát thì tôi xuống địa ngục Huynh cho tôi phải không Huynh thật là đáng ghét Tôi mặc kệ Huynh Huynh còn mặc mũ gì đi theo tôi chứ Cặp đại cô nương Cặp đại cô nương Gặp đại cô nương dạ, à. Cô sao rồi Đau quá đi hết nổi rồi Có phải cô bị thương không Đừng đụng vào Nào Ta cổng cô Không phải huynh nói nam nữ thợ thọ bất thân sao Tôi không cho huynh cổng Không cần Cô đừng nói đùa nữa Đó là những lời mà cổ nhân nói với tôi Mau lên đi Đi lên Trần Tam Lục Sao tâm tư của huynh lại khó đoán như vậy Cũng làm cho tôi hồ đồ cả lên Lúc thì làm tôi vui Lúc thì làm tôi buồn Khách điếm không có người nào cả Xem ra nghĩa vụ đã phái người đến điều tra từ lâu rồi Vậy hữu dược ca đâu Không thể vô duyên vô cớ mất tích được hữu giật ra hữu giật ra Hữu Dực ca Huynh bị sao vậy Sao lại bị thương nặng như vậy Đã xảy ra chuyện gì Tại sao không đợi nghĩa phụ đến cứu Huynh Hữu Dực ca Để dẫn Huynh rời khỏi chỗ này Sao vậy Không muốn đến chỗ của nghĩa phụ sao kẻ thù giết cha. Hổ d i ệ c a Hổ d i ệ c a là ý gì? Hổ diệt cha. 我从第一眼见就被你吸引。上天注定了我们是敌人，是无可改变的事实。我们注定一生就无缘了吗？为什么？ 的无半点差别。楚玉从小失去双亲，两个妹妹也就此一世。云野和娘一样的背影。吉弟，吉弟，吉弟，你没事吧？你不要吓我，你醒一醒啊！我们还好多事情没有做，还有好多话没有说。吉弟。 不帅，我求求你，不要这样的惩罚我了，好吗？云烟，对不起。你给我挺住！不是，我这次我不会再丢下你，我会永远跟你在一起。我为了敌人的意念背叛了师长。主人，我什么都没有。陈三爷，我只喜欢你，我也要你只喜欢我。 好花生啊，是要早生贵子。老没看见没看见啊！爷爷，我这一辈子，不会再错过主页大姐，左贝大哥，你们一定要幸福幸福。你是怎么打算的？跟着你，浪迹天涯。